cộng đồng thế giới kêu gọi các ngân hàng ngưng tài trợ các dự án của Formosa. Những bằng chứng cụ thể Tại buổi hội thảo trực tuyến diễn ra hôm 30 tháng 6 vừa qua, một liên minh gồm 10 tổ chức phi chính phủ đã giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về thảm họa môi trường do nhân tai mà trực tiếp là do tập đoàn Formosa của Đài Loan gây ra thông qua một tour tham quan trực tuyến đến một số địa điểm trên thế giới. Bà Cây Linh Dâu Hua, Người điều khiển chương trình cho biết, các nơi rừng chân trong tour là những nơi Formosa đã đầu tư xây nhà máy như tại Vũng Áng Việt Nam, Texas Hoa Kỳ và tại Đài Loan. Cũng theo lời bà Kalin, các nhà đấu tranh vì môi trường cho biết những hoạt động kinh doanh công ty này đã để lại một sự tàn phá môi trường và cuộc sống của người dân địa phương. Để dẫn chứng cho đúc kết trên, bà Huy Tinh Su cho biết, tại quê nhà của bà, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan rõ rệt giữa các công ty dầu hỏa của Formosa và tỷ lệ ung thư sau 10 năm vận hành. Tuy nhiên, Formosa đã tìm mọi cách để dập tắt những tiếng nói chỉ trích. Bài chia sẻ thêm, Formosa Plastic sau đó đã kiện ngược lại một giáo sư người đã cố gắng chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm của công ty và bệnh tật trong người dân. Động thái này được xem là cách nhanh nhất để Formosa bịt miệng các nhà nghiên cứu dám thách thức họ. Riêng tại Hà Tĩnh, Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hồng Lĩnh, người quản nhiệm giáo sứ Đông Sơn, xã Kỳ Nam, gần đây chia sẻ với Đại Á Châu Tự do những gì ông chứng kiến từ khi ông về quản nhiệm giáo sứ Đông Sơn, cách địa giới hành chính nhà máy gang thép Hương nghiệp Formosa chừng 3 cây số. Ở trong giáo sứ của tôi cũng kiếm lên đến tầm khoảng 60% những người chết mà nguyên nhân dẫn đến cái chết là ung thư. Chắc chắn cũng chưa thể có một cái bằng chứng khoa học nào hoặc ai có thể chứng minh được rằng là vấn đề của Formosa là nguyên nhân dẫn đến việc ung thư. Nhưng mà nhìn thấy cảnh người chết vì ung thư nhiều như thế, thì chính bản thân tôi cũng đặt lại vấn đề là môi trường chúng ta đang sống này. Nó như thế nào mà khiến cho bệnh ung thư trong những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh dẫn đến cái chết nhiều như thế? Trình bày về hậu quả của Formosa tại Việt Nam, diễn giả ký giả Nancy Bùi nói, ngày hôm nay hơn 5 năm sau khi thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại bốn tỉnh miền Trung Việt Nam, người dân tại đây vẫn phải gánh chịu hậu quả, mất việc. Phải bỏ nước đi tìm việc ở nơi khác, gia đình tan nát, còn lớn lên không mẹ cha bên cạnh và họ phải chịu cảnh mưu sinh khổ cực. Bà Nancy Bùi là Phó Chủ tịch Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, tổ chức đang hỗ trợ pháp lý cho gần 8.000 nạn nhân Việt Nam trong vụ kiện Formosa tại Đài Loan và những phản đối kịch liệt. Tập đoàn nhựa Formosa đang có kế hoạch gọi là dự án ánh mặt trời, đầu tư 12 tỷ USD, xây 14 nhà máy chế biến nhựa tại giáo sứ San Diêm, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng địa phương và phải hoãn ngày bắt đầu thi công. Ban tổ chức buổi hội thảo tu chất độc hại Formosa đã đưa ra lời kêu gọi mọi người cùng tham gia hành động chống Formosa qua chiến dịch tố cáo ngừng tài trợ và thoái vốn các dự án Formosa tại Louisiana và trên khắp thế giới. Bà Michelle Trang của tổ chức Bạn của Trái Đất giải thích rằng Formosa cần gây quỹ 12 tỷ USD cho dự án và sẽ cần nhờ đến các ngân hàng và đây là cơ hội các nhà hoạt động có thể tấn công, tố cáo Formosa trên mạng xã hội cũng như viết thư qua email, Twitter, Facebook nhằm yêu cầu các ngân hàng như Bank of America JP Morgan Chase và Wells Fargo ngừng tài trợ Fumosa. Fumosa rất cần những ngân hàng này, nhưng các ngân hàng không nhất thiết cần Fumosa. Vì vậy, chúng tôi đang ở một vị trí tuyệt vời để cùng hợp tác đặt áp lực lên Wall Street, khiến các ngân hàng phải tránh xa dự án ánh mặt trời này. Những chiến thuật thoái vốn cũng đã được thực hiện tại Đài Loan với sự hỗ trợ của 10 tổ chức liên đới về môi trường. Bà Nancy Bùi cho biết, Thực tế thì Hội Công lý cho nạn nhân Fumosa cũng đang cố gắng làm việc theo hướng đó. Quý vị chắc cũng có nghe nói là bốn ngân hàng quốc doanh của Đài Loan có bỏ ra 2,5 tỷ đô la cho Fumosa Hà Tĩnh vay để phát triển thêm nhà máy ở vùng án Hà Tĩnh. Các tổ chức đã giúp Hội Công lý cho nạn nhân Fumosa làm các cuộc biểu tình, vận động Thủ tướng Đài Loan vào khoảng tháng 4, tháng 5 vừa qua đó cũng là một trong những sinh hoạt của nhóm No Fumosa Global. Ngoài ra, các nhà hoạt động cũng đã khởi động một kiến nghị kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra chỉ đạo thu hồi giấy phép liên bang cho Fumosa Plastic xây dựng khu phức hợp hóa dầu ở giáo xứ San James, Louisiana. Bà Nancy cũng cho biết thêm, nếu mà quý vị có cơ hội thì xin ký vào đó vì sự thành công của nhóm ngăn cản việc xây nhà máy mới tại Louisiana nếu thành công thì cũng là một trong những cơ hội để tiếng nói của người Việt chúng ta mạnh mẽ hơn. Ban tổ chức đã kết thúc buổi hội thảo với những lời kêu gọi Stop Formosa. quản trị tiêu hủy gần 500 tấn hải sản sau thảm họa môi trường Formosa 5 năm. Hơn 475 tấn hải sản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên hồi năm 2016 được chôn lấp vào sáng ngày mùng 2 tháng 4 Báo Nhà nước Việt Nam vào cùng ngày cho biết, việc tiêu hủy hải sản được thực hiện từ ngày 31 tháng 3 đến 6 tháng 4 với kinh phí dự trù tạm cấp hơn 964 triệu đồng. Tin cho biết, gần 500 tấn hải sản bị tiêu hủy bao gồm mắm chợp, rút đặc, rút lỏng của năm hộ dân ở xã Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Trong đó, hộ dân có hải sản bị tiêu hủy nhiều nhất, được nói lên đến gần 270 tấn. Số hải sản vừa nêu được vận chuyển đến tiêu hủy ở bãi tiêu hủy tập trung tại trạm cân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Tuấn cử Tùng. Việc chậm trễ tiêu hủy kéo dài đến 5 năm mới giải quyết dứt điểm đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của các hộ kinh doanh và người dân khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hà Sĩ Đồng được báo trong nước dẫn lời cho hay, nếu đến ngày 6 tháng 4 mà công tác tiêu hủy không hoàn thành và không có lý do thỏa đáng thì các sở, ban ngành và cán bộ liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Hồi tháng 4 năm 2016, nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh đã xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây, nên thảm họa môi trường dọc 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Hàng trăm ngàn dân sống nhờ vào biển bị tác hại nặng nề, Tòa hà định xét xử ba người dân phản đối đổ cho sĩ của nhà máy để san lấp mặt bằng. Ba người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh tuyên án 51 tháng tù treo với cáo buộc tội gây dối trật tự công cộng trong vụ việc người dân địa phương phản đối chính quyền cho phép đổ cho sĩ thang của nhà máy nhiệt điện Vũng Án 1 để san lấp mặt bằng vào năm 2020. Báo Hà Tĩnh, cơ quan ngôn luận của đảng bộ Hà Tĩnh, loan tin này hôm 28 tháng 5. Những người bị kết án gồm Triệu Thị Mương sinh năm 1988, Nguyễn Tiến Trình sinh năm 1975 và Bùi Thị Triển sinh năm 1969, cùng chú tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh. Báo Hà tỉnh trích cáo trạng cho biết, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4 2020, tại khu vực sân vận động xã Kỳ Nam, đối diện Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Nam, thuộc thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Đông Anh cùng lực lượng được phân công bảo vệ thi công công trình, đang tiến hành sang lấp mặt bằng sân vận động thì Triệu Thị Mương, Nguyễn Tiến Trình và Bùi Thị Triển đã liên tục hò hét, chửi bới, phản đối không cho đổ cho sĩ thang sang lấp mặt bằng công trình. Cáo trạng xác định hành vi của ba người này đã gây ồn ào, mất trật tự tại khu vực công cộng, đi ngược với chủ trương sử dụng sản phẩm cho sỉ đã được Bộ Xây dựng xác định đạt chuẩn làm vật liệu xây dựng và làm đường giao thông, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tòa tuyên án bà Triệu Thị Mương 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng, Nguyễn Tiến Trình 17 tháng tù treo, thời gian thử thách 34 tháng, Bùi Thị Triển 16 tháng tù treo, thời gian thử thách 32 tháng. Theo báo Hà Tĩnh, ngoài ba bị cáo vừa bị xét xử, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kỳ Anh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng khác đã tham gia hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Kỳ Nam. Theo truyền thông nhà nước, từ ngày 23 tháng 4 đến 20 tháng 4 năm 2020, hàng trăm người dân xã Kỳ Nam đã tập trung cản trở, phản đối chính quyền xin cho, sĩ từ nhà máy nhiệt điện Vũng án 1 về sang lấp, nâng cấp sân vận động, chính quyền đã phải huy động hàng chục cảnh sát đến để giải tán cuộc biểu tình. Một vụ biểu tình phản đối tương tự cũng xảy ra vào năm 2019 khi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải viết Hải Hà Tình sử dụng sỉ thép của công ty Formosa để sang lấp mặt bằng dự án nhà máy sản xuất và chế biến lâm sản ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Những người dân phản đối việc dùng cho, sỉ than và sỉ thép để sang lấp mặt bằng ở Hà Tĩnh lo ngại cho,